thằng chó đớp cái muốn xỉu ờ, luôn đớp ngã chết đó ờ. ờ, có thằng xe trên nóc rồi ừ. coi coi chừng tụi nó có 6 nha có 6 còn gì nữa có 3 chứ còn gì nữa Sakura ACA à, có bài. Xe đi xe đi. từ từ nhá ôi ôi ôi ôi rồi có 6 biển số xe có 3 có 3 có 3 nhầm đừng quá đừng làm rối Đấy, cốt ba tắc quan tắc quan má tôi lắc quá tôi không gõ kịp tắt cốt luôn cốt ba tắc quan à, ông đọc biển số xe đó được không chạy qua chưa bấm chi kịp luôn á con đó là con gì ta Lamborghini con Lamborghini màu xám mày chạy nhanh đó không bây giờ này cũng không có ai đâu có hai mình mình có ba nó qua má không kịp đúng rồi đó nè đó nè đó nè không đủ cốt không đủ cốt đó nè đó nè ồ cái đâu bạn bạn lắc như Rồi tắc quan tắt quan tắt quan Channel switched. À tôi Team bích tôi đang bị uh, ờ, không bấm lên tắt quan nữa. Cái kéo lên giùm không? Kéo không được, tôi sao tôi kéo lên được. Không đi kệ đi, tôi lái mà không sao. hình như xe nó không có biển số sao mà xuống xe đây mẹ dạ, dạ. má tụi nó bám người chỗ này tụi đéo thấy tại sao nó xuống được luôn có cái cầu á má cái cái cái cái cái này không biết là phải của nó hay không remote l mod bảy trăm nè hơi bị xem có là bảy trăm là anh chưa đăng ký biển á ok xuống xe đi đồ hàng đi ok ok quá tờ vất cất nước cất nước cất nước dừng dừng dừng dừng, dừng. đối tượng đang hướng uh, chạy về uh, ấy luôn nè đang lặn đang lặn luôn à, tôi xuống luôn rồi nè ở ông xuống chí đủ quá một người hỗ trợ chứ ở ờ, đó đâu rồi nó đang uh, hướng ờ, ra ngoài cầu cảng nè ở đây có đường lên để, để tôi kiếm đường ừ, kiếm đường bọc qua đây lấy xe kiếm đường bọc qua đây để để tôi chịu đuổi đó. ok gặp chúng bị đội người nhái rồi con chỉnh con mẹ nó lũi xuống không luôn à quá là Đó, không bây giờ không đeo mặt nạ nha không đeo mặt nạ nha có thể truy nã được á ok ok ID là 1691 còn cái chuyện khác thì tính sao tôi, tôi không thấy GPS không ta ông tôi thấy ông đang ấy nè bị lỗi rồi đó User joined your channel. Rồi, anh em chưa ngủ à? Chưa, chưa, chưa, đang truy đuổi thằng chứ đây đâu đâu à, Ờ, bây ờ, giờ anh đang không có vị trí không có location nhờ anh minh báo cáo kéo anh minh lên giùm anh đi tống anh ờ, đây đây à. đây, đây. đây ở ngoài cống ngoài cống ngoài cống, ngoài cống gần gần đỏ ngoài cống gần gần đỏ lên bờ dạ, dạ. lên bờ đây đó đó nó đang gần xanh rồi nó dưới bụi nó xí xong gần gần xanh đấy anh đang bơi theo anh đang bơi theo nó lên kìa ờ, có thể báo vị trí cụ thể không ờ rồi rồi rồi, rồi, rồi không thể báo không thể báo không thể báo không có vị trí cụ thể ở đây sẽ ở đây có nghe sai rồi không hướng hướng mấy giờ không có xe máy map được xem map cái cầu ở ngoài ngoài ngoài ngoài gần gan đỏ gần ba lát á nó dậy dưới sông rồi nó đang hướng về cái cầu uh, ờ, đầu lâu xanh nè hướng về cái cầu đầu lâu xanh dạ. có nghe sai rành không có nghe sai rành không nghe đầu lâu xanh nghe đầu lâu xanh đúng không xanh dương đúng không xanh dương xanh dương xanh dương nó có thể lên nưa lên nha có thể chặn được ở đầu cống nha chặn dưới rảnh này chặn dưới rảnh này có tấn công cảnh sát không ờ, có dấu hiệu bỏ chạy uh, hút lại xe cảnh sát nha quay đầu trở lại nè đối tượng tiếp tục quay đầu trở lại nè à thấy đối tượng rồi thấy rồi thấy chưa ờ, nó, nó, nó, nó ở khúc sông cái cái cái đầu lâu xanh đó tấn đối tượng hiện tại vẫn chưa có gì nguy hiểm xảy ra để uh, gọi là tấn công cảnh sát nha nhưng mà đối tượng có dấu hiệu bỏ chạy tao dai Ủa, lắm rồi, rồi. dưới nước sao bắt nó thì bây giờ tao giết cho nào nó mệt nó lên thì thôi anh ban đi cam lại nhé chuyện anh ban cam em ờ à, cầu rồi người cầu rồi em cố tình nó chạy xuống mà mà bảo, bảo mà mà ổng bơi lâu chưa lâu rồi nãy giờ cả 5 phút rồi đó 5 phút bảo ổng bơi thêm 5 phút nữa 5 phút nữa không lên chuyện hôn sơ user joined your channel bơi nước là trốn tránh mình đó. nói chung là anh sẽ không cần dưới đây đúng rồi anh cũng không đấm luôn chứ không đấm không đá gì hết anh chỉ bơi theo thôi rồi để quyết được rồi này. đây em thấy ờ, rồi, cái GPS qua đâu em thấy nhiệt rồi em thấy nhiệt rồi em thấy rồi ok nếu mà thấy gì bết quan thì anh hiện tại đang đi theo nó này làm bờ đây lên bờ đi bạn ơi Trời ơi lên bờ đi chạy không có thoát đâu lên bờ đây còn hưởng khoan hồng chứ còn không thì cái này hỏng rồi đối tượng vẫn tiếp tục vùng vẫy nha đối tượng ờ, cố gắng bỏ chạy dưới nước đang còn cố gắng lặn nha ở ờ, chỗ đầu lâu số sáu à, đầu lâu xanh trên dương đối tượng vẫn tiếp tục lặn có thể lặn ra biển đó nha rồi ok anh thông bảo ông chưa không anh thông bảo ông năm phút nữa không lên chưa chưa chưa chưa chưa đến tới giờ anh, anh bảo ông lên anh bảo ông lên ông ơi ô xe cái giá ông mà không lên bờ là 5 phút nữa kiện ông đấy ông đang phạm luật đấy tôi kiện lên xe đấy nhá 5 phút đó không lên bờ là xong đấy rồi ok đã báo rồi nha Này, 5 phút nữa ông không lên bờ thì tôi chúng tôi kiện OC nhá. đối tượng đang hướng về cảng tàu nha đang uh, hướng về trúc cơ quay mình bắn <coughs> cái đó gọi là trúc cơ đúng không hay là gì nào không mua thực phẩm đối tượng vẫn tiếp tục lặn nha ngoan cố lặn nha đi đâu kiện đi đi đâu kiện đi bây giờ rồi để cho nó lạnh tí nữa đi lớp mày hết oxy oxy oxy rồi đối tượng vẫn tiếp tục đi thẳng nè cục uh, đang bơi giữ dòng ờ, hai bên nè người đi có ý định thành lập đội người nhái không không <laughs> chứ tao lặn nãy giờ tao cũng mệt lắm đó. Thôi ờ, không từ từ nhé để coi ổng ổng có lên bờ không không lên bờ không ai đưa không à nghe chuyền ok chắc anh nào tình huống nhé cũng nha chơi này nghe chuyển tạm được 6 đến 4 có ai đón không đang bơi qua phía cầu mà cái cầu à, đây, có em. cầu tốc có em có em là em bên này đây có có có có em bên đấy À, à, à, ủa chứ à rồi mình mở dầu đúng không thôi để mình quay trở anh về cầm tấn gách bắt nó bùi ok rồi lên bờ em bên đây qua ông thấy gì bét luôn qua bên mình mít lỏ rồi alo alo hello anh thấy uh, rồi thấy là đứng yên bên đó thì đừng có di chuyển nữa để chạy qua phải không đi đường nào đấy à ừ à, <laughs> vòng cắt clip đi để tôi